Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em mod hai bộ này nha. Hai bộ uh, bộ trước, bộ màu trắng là bộ Valentine, bộ màu đen là bộ Brown. Rồi, mod như thế này. Mình sẽ tải một cái link lên cho các bạn. Thì các bạn chỉ cần đao cái link đó về. Cái link thì nằm ở dưới bên dưới phần mô tả nha. Thì khi mà các bạn đao cái link đó về, cái link có tên như thế nào? Mod Valentine Brown Lenswood thì khi em ta về thì bạn dễ đoán ra thì bạn sẽ được thư mục là mod valentine rau sột ha rau lên sột ha thì tải ra được hai cái à, hai cái bộ này bộ này là bộ valentine bộ này là bộ uh, à, brown thì uh, mình sẽ hướng dẫn bộ valentine trước bạn thay các bạn cứ edit here thì edit here nó sẽ ra được bốn thư mục là bốn thư mục tương ứng với bốn led nữ mà nó hỗ trợ cái file này là lin zin với gon thì bạn cứ copy hết bốn cái thư mục này qua cái ổ đĩa uh, chứa cái game đến sụt ở bên mình là ổ D rồi trên file nc search test and sụt content local nc web inlet thì khi Việt Nam có thể cái từ inlet này thư mục inlet này sẽ thay thành chữ Việt là Việt Nam thì các bạn cứ thay thay đổi khác thì các bạn cứ nhấn vô đây là được thôi inlet chọn cookie PC tại vì mình đang chơi là server server NA nha cookie PC thì các bạn sẽ thấy toàn bộ những file ubk trong đây thì ở trong đây thì toàn bộ là những UVK cũ thôi còn bạn muốn tạo mới thì các bạn nên tạo một thư mục giống mình ví dụ như bạn tạo thư mục tên là mod đi rồi vô đây các bạn cứ pass bốn cái file này vô đây là được là khi tạo nhân vật vô game thì bạn sẽ có được bộ valentine rồi sau đó uh, bạn tạo nhân vật thì bạn vô thì bạn sẽ được bộ valentine màu trắng hồi nãy lúc hồi, hồi nãy của mình còn cái bộ rau thì sao rau thì cũng y chang như vậy thì à, mình sẽ trở lại cái thư mục chứa game hồi nãy à, chứa cái file hồi nãy đây cái bộ và thay xóa bốn bốn cái này đi cho dễ nhìn nha đây thì bạn extract à, here ra thì sẽ ra cái file tên là homemon trong homemon này có ba file ubk này giống như hồi nãy thôi thì bạn cứ copy cái file homemon này bỏ vô thư mục chứa game cũng y chang dẫn hồi nãy let's insert content local nc web inlet cookie pc mod thì vô đây hồi nãy là bạn đã tạo ra bốn thư mục của bốn lách nữ mà bộ đồ à, Valentine nó nó hỗ trợ rồi thì bây giờ á, cái bộ brown đen này nè nó bắt buộc à, cái người mà tạo ra bộ này á, là trên nền của con zin cho nên bắt buộc là bạn phải thay những cái file UBK cũ những cái file UBK cũ này nè là những cái file của bộ Valentine thì bạn phải xóa hết ba cái file UV cũ này và copy ba cái file UVK mới trong cái thư mục Homon hồi nãy thì khi copy vô thành công á, thì bạn sẽ thấy được cái bộ này nhưng mà bắt buộc là bạn phải tạo nhân vật là zin nha thì khi đó khi thành công thì các bạn chỉ cần vô game tạo nhân vật mặc cái bộ đồ Homon lên thì bạn sẽ thấy được cái file này thì tại sao phải mặc cái bộ đồ Homon thì ở đây là tại vì cái người mà tạo ra những cái bộ mod này á, là tạo trên cái nền của bộ Homon cho nên các bạn cứ phải mặc cái bộ mon thì các bạn sẽ thấy được bộ mod này mà khi bộ mod này như vậy á, thì nó các bạn chỉ thấy một mình mình thôi người khác là sẽ không thấy nha người khác là không thấy còn à, về Việt Nam á, thì cái bộ mod này á, thì các bạn đa số modkin á, là đa số là bị cấm cho nên bạn nào muốn mod thích mod thì có thể là mod riêng một mình rồi âm thầm lặng lẽ mà chơi nha chứ không thôi là nó sẽ bị uh, ra nào phát hiện có thể là ba nạt các bạn đấy mình chỉ hướng dẫn cho các bạn để các bạn nào thích thì chơi thôi nhưng mà không khuyến khuyến thích các bạn chơi cái cái này nha tại vì về Việt Nam thì Rana sẽ bán những cái bộ này bằng tiền khi mà các bạn mua cái bộ này bằng tiền thì các bạn sẽ mặc lên người người khác sẽ thấy được cái bộ đó luôn còn khi bạn mod thì chỉ tự kỹ một mình các bạn thấy thôi người khác sẽ không thấy đó đó là lý do tại sao mà cùng mặc một bộ hormone mà một ạc của mình á, lại mặc bộ valentine còn một ạc của mình lại là mặc bộ brown trên nền cái bộ hormone hết hai con này đều mặc hormone hết nè nhưng mà tại vì mod hai bộ khác nhau cho nên ông các bạn thấy những cái bộ khác nhau này đó nó chỉ đơn giản như vậy thôi rồi bạn nào chỉ cần kiếm được cái bộ mod nào khác trên youtube gì đó hay là google đó thì các bạn cứ chép ba cái file ubk hồi nãy thay vô cái thư mục của nó là được bạn nào mà nếu mà có bộ mod nào đẹp đẹp thì có thể lên đây comment rồi chia sẻ cái clip đó mình sẽ mình sẽ làm thử cho các bạn nếu bạn nào sợ mà không dám làm đó, mình sẽ làm cho các bạn rồi hướng dẫn các bạn lại ok vậy ha hôm nay mình hướng dẫn hai bộ đó thôi rồi cảm ơn các bạn nhiều nha